Là ví dụ số 1. Bài toán cho chúng ta biết là một tụ phẳng tụ phẳng có điện dung là 12 picofarad, đó chính là C, đúng không em? Điện môi là không khí, đó thì epsilon là một rồi. Khoảng cách ra bản tụ là 0,5 cm, đó chính là D bằng 0,5 cm. Các em nhớ là theo công thức tính điện dung thì D đơn vị là mét. Nên bài toán cho D bằng 0,5cm chúng ta phải đổi về mét trước khi tính toán. Đầu ý cầu là đây, chúng ta cho tích điện, tích điện cho tụ điện là dưới hiệu điện thế là 20V. Nghĩa là điện áp đặt vào hai đầu của bản tụ là 20V, nghĩa là U bằng 20. Và yêu cầu chúng ta đi tính là điện tích của tụ điện chính là Q. Đúng nào? Đấy. Ở đây các em thấy là có gì nhỉ? Có điện áp này. Có điện dung này. Chính là có U và có C. Khi đó chúng ta sử dụng biểu thức là C bằng Q trên U hoặc là Q bằng CU hay là nói vui là Q củ. Chúng ta sẽ tìm được điện tích trên tụ điện là bao nhiêu. Đấy. Rất đơn giản đúng các em. Cái thứ hai là tính cường độ điện trường ở trong bản tụ. Vậy cường độ điện trường nó chính là E. Mà E bằng cái gì rồi? Trong bài toán của hiệu điện thế và công, chúng ta đã chỉ ra công thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường. Các em thấy hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện, bài toán đã cho chúng ta rồi là 20V. Khoảng cách giữa hai bản là 0,5m, đó chính là D, đúng nào? Vậy thì có U, có D. Đến đây chúng ta cần phải nhớ lại nhé, công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hệ điện thế khi đó chúng ta sẽ tìm được cường độ điện trường giữa hai bản của tụ điện để cho các em Đấy, bài toán này cực kỳ đơn giản cực kỳ đơn giản nhé nó không có gì là đánh đố chúng ta cả chúng ta chỉ cần vận dụng các công thức mà chúng ta đã học là các em chúng ta có thể giải quyết được bài toán một cách rất là nhẹ nhàng để cho các em rồi để đến đây chúng ta đi tóm tắt qua sự kiện bài toán rồi cùng nhau đi vào tính toán nhé ở đây à, giả thiết cho chúng ta là C bằng 12 picro. Các em chú ý là trong đơn vị hay trong vật lý chúng ta phải sử dụng chính xác đơn vị của điện dung. Và theo công thức hay chú ý chúng ta phải sử dụng chính xác chính xác các cái đơn vị của các đại lượng trong công thức nhé, à, chính xác đấy. À, nhớ là sử dụng chính xác đơn vị của các đại lượng trong công thức. Đấy. Vậy thì trong công thức là C bằng Q chia U này hoặc là Q bằng CU thì điện dung của chúng ta phải tính bằng đơn vị là farad.